sẽ cùng đến với phần kiến thức qua ví dụ đầu tiên. Mời các con cùng tìm hiểu ví dụ 1. 560 chia cho 8. Kết quả sẽ được bao nhiêu? Các con sẽ nhìn 5 không chia được cho 8. Lúc này ta lấy cả 56 chia cho 8. Ta được 7, viết 7. Sau khi chia cô sẽ nhân ngược. 7 nhân 8 bằng 56. 56 trừ 56 bằng 0. Cô đã thực hiện lần chia đầu tiên. Nhớ là mỗi lần chia sẽ có 3 bước. Bước 1, chia. Bước 2, nhân ngược. Bước 3, trừ. Sau khi trừ xong ta mới hoàn thành lần chia số 1. Bây giờ thì ta làm thế nào nhỉ? Ta hạ không xuống. Không có chia được cho 8 không các con? Không chia được. Vậy ta để nguyên à? không các con nhé. Khi không chia được thì các con phải viết không vào thương. Cụ thể không không chia được 8, viết không vào thương. Nhất định mỗi một lần các con thực hiện chia, các con phải ghi được một chữ số vào thương. Nhớ nhé. Không không chia được cho 8, viết không vào thương. 0 nhân 8 bằng 0 và 0 trừ 0 bằng 0. Các con đã hiểu ở phần này chưa? Bài này khác với bài hôm trước. Bài hôm trước lần nào các con hạ xuống các con cũng đủ chia và chia có dư. Còn lần này khi các con hạ xuống các con không đủ chia. Khi không đủ chia thì các con phải nhớ viết không và thương. Và bây giờ thì chúng mình đã có kết quả rồi. 560 chia cho 8 bằng 70. Chúng mình cùng đến với một ví dụ nữa nhé. Ví dụ thứ hai, 632 chia cho 7. Kết quả bằng bao nhiêu? cô trò chúng mình cùng đặt tính nào. Bây giờ thì ta cùng nhau thực hiện